nổi bằng bật luôn hả <laughs> chào bạn dạ chào anh Huyền Linh chào chị Cát Tường à, chào nhà bạn. bạn nữ bên kia bạn tên là gì dạ em tên Ngô Văn Tiến anh Tiến Dạ năm nay em hai mươi chín tuổi anh à. 29 Em làm à, giám sát dự án ở công ty uh, do trong à, điện mặt trời bên quận năm anh à. Xài điện mặt trời cho đỡ tốn tiền ha Mình quê ở đâu Tiến? Dạ em sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh Quận mấy? Quận 8 vậy Gì chị? À, quận 8 anh <laughs> Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình Em tên là Tô Thị Thống Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An ạ Năm nay em 25 tuổi ạ à, Hiện tại thì em đang làm nhân viên kế toán ở công ty Samsung Electronics ạ Rồi mình có mối tình nào trong Sài Gòn này chưa? Tìm hiểu thì cũng có rồi chứ mối tình chính thức thì chưa ạ Em chỉ có mối tình à, từ hồi sinh viên thôi ạ Là ở ngoài quê á ha? À, dạ ở Hà Nội ạ Rồi à, mình chia tay vậy là được bao lâu rồi? 3 năm rồi, chia tay kể từ khi em vào đây ạ Trong đây 3 năm chưa quen được ai, chưa tìm được đối tượng nào hết Tại vì là bây giờ em nghĩ là Ờ, quen bạn nam rồi nào thì uh, xác định uh, đi đến hôn nhân luôn à. chứ nếu mà không thấy có tương lai thì em không, không mất thích. thời gian dạ. còn tiến thì sao giám sát dự án đúng không dạ. giám sát dự án là làm sao công ty có dự án thì em cũng tham gia trong quá trình thiết kế rồi chuẩn bị dự án thi công em cũng có đó anh dạ. như em nói cái chung là... chính là gì dạ kỹ sư anh rồi bé Thống giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi Điểm mạnh và điểm yếu của bạn Em một người khá là thẳng tính Trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày thì Nếu mà em không thích thì em thường bộc lộ rõ quan điểm Cái đó mình hơi thẳng tính quá thì cũng không tốt Tính tình cũng hơi thất thường <laughs> Ví dụ như kiểu là khi mà mưa mưa chẳng hạn thì mình thấy buồn, người không thích nói chuyện với ai cả Rồi lúc đó buồn hay lại trời buồn làm gì? <laughs> Thì em đi cà phê một mình hoặc là em ở nhà mình Vậy cả mùa mưa em không nói chuyện với ai hết trơn vậy trời nắng thì sao <laughs> đúng rồi <laughs> tâm trạng mình vui mình có thể đi chơi với bạn bè đi đâu đó đi phượt chẳng hạn à. dạ, em thích Lạ đi phượt cứ nắng là vui mà mưa là buồn <laughs> hay còn về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là hòa đồng vui vẻ và nhiệt tình với tất cả mọi người ạ còn tiến thì sao bạn có bao nhiêu mối tình rồi dạ em này cũng có được hai mối tình rồi chị dài nhất là bao lâu hơn năm anh bây giờ hỏi tiến nè tiến có điểm mạnh điểm yếu gì không hút thuốc chị không uống rượu em cũng không thích bài bạc cái gì vậy còn, còn yếu. gì mạnh nữa không mạnh hơn nữa không mạnh còn... chắc sức khỏe cũng đủ à, để à... đủ để làm gì <laughs> có thể chở thằng đi xa hoặc là chở đi xa chị phương không có trả lời đủ để che chở cho một bông hồng nào đó ví dụ vậy vậy mình à, muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào em thích người bạn trai là chín chắn ngoại hình thì em không quan trọng lắm cao hơn một m sáu là được mẫu hình người lý tưởng nào không như anh Quỳnh linh là được rồi ạ chà hiếm mà không anh Quỳnh linh em thấy cũng không phải đẹp trai lắm nhưng mà nhìn anh nam tính cuộc đời đôi khi nó lên voi xuống chó lên xuống à. điểm điểm gì em không thích ở ờ, người đàn ông à, các bạn ấy không bị hói á chị bây giờ hói rồi có sao có thuốc ngăn ngừa rụng tóc bên em có hói rồi đó rồi tiêu chuẩn tìm bạn gái thế nào ngoại hình nữa không quan trọng lắm anh miễn không ờ, xấu quá là được xấu là xấu thì sao tiếng mới nhìn qua cái họ ờ, tập trung vô ví dụ như à, cái mũi thì nó nó gây nó tập trung quá giống như là nó phá tướng luôn vậy là mũi bự ha dạ dạng vậy hoặc là mắt nó nhỏ quá hoặc là miệng nó làm sao đó nói chung là nhìn vô cái người ta tập trung vô cái điểm đó thôi em thích đặc điểm gì cho người phụ nữ cái cái dáng người anh à. mặt sao cũng được miễn cái dáng thôi dạ có một mẫu hình lý tưởng nào không chị cát tường có duyên cũng xinh đẹp cũng thấy giống giống như cát tường là được anh dạ <laughs> khoan rửa tay nghe chờ câu sau coi có bị xuống chó không còn câu sau không còn câu sau không không không, không. không hả được à, được vậy thì qua dạ chị chào bạn dạ đừng quan trọng có... cái tướng thôi dạ dạ thì cái tướng sao là nó diễn tả cái tướng nghe thử rồi thì chừng à, mét 50 à, trở lên cũng được chị à, có số đo ba vòng gì không thì nó dung vòng một cũng đầy đặn xíu vậy là giống chị tường á phải không dạ dạ anh nhìn xuống gì vậy nó giống chị đó, em nhìn, chị mà <laughs> tao đứng lên tướng xây vòng coi thử rồi dạ, mình coi tướng tá ngon lành không khỏe không dạ khỏe không khỏe chị nãy có nói khỏe mà chống đầy không chị gì em chống đầy á à hít đất á hả bạn gái yêu cầu em hít đất nói không được chị này bạn dạ. gái yêu cầu chứ không phải chị à <laughs> dạ rồi chị một hai ba bốn năm xuống ôm sát nha sáu bảy nặng giang tám chín mười mười một mười hai đừng cố nha ập mặt luôn á mười bốn mười lăm mười sáu thôi ráng hai chục đi mười bảy mười tám 19 lên hai chục có thì cố gắng ta đang thích bác bị chọc cười vậy là khỏe chị được được em em có yêu cầu gì nữa không mắt mũi miệng có gì không thôi nhìn vậy nam tính là được chị không này được được không đến nỗi nào à, em có tật xấu gì bừa bộn mà nó có quy lực xíu vậy bừa bộn mà có quy lực là sao về người bề bộn người ta lấy ra người ta không cất là chỗ cũ em cũng lấy đồ đâu đó sử dụng nhưng em cũng không để chỗ cũ nhưng mà em để ở chỗ cố định giống giờ phòng khách cũng có một cái chỗ bếp cũng có một chỗ rồi nói chung mỗi phòng em có một cái chỗ cố định <laughs> ví dụ lấy cái nồi bếp lên để chỗ học tập gì đó lấy cái tập xuống để ngay bếp rồi bây giờ nó nghe nè rồi lấy vợ về là giờ mình có làm dâu không chắc có có gì có hả gia đình mình có mấy anh chị em dạ có em gái nữa chị lấy chồng chưa chưa chưa rồi em dâu à, em ruột của em về rồi nói xấu à, vợ em nói à, anh ơi chỉ ở nhà anh đi làm chỉ làm biến chị không có chịu làm việc cũng này kia rồi em xử trí sao thì vô đó nói ngọt cái vụ dỗ vợ hai người xuống cùng xuống làm chị à, sao em không nói à, sao em phụ đi chỉ cũng cực khổ mà coi mấy đứa cháu nữa em rảnh thì em em làm phụ chị người ta cũng được vậy giải quyết về cũng đụng chạm với em mình anh anh giải quyết cách khác anh giải quyết làm sao anh nói em đừng có nói gì trơn á đừng có ở đây mà ờ, ờ, gọi là ỷ lại hay chị này kia để đó anh gặp nhau cho nó ổn thỏa hết hai bên em thì em cũng không sợ làm dâu lắm chị em ờ, sinh ra và lớn lên là ở vùng quê á nên là từ việc đồng áng hay là việc gia đình thì em đều làm hết ạ người nghệ an là cần cù chịu thương chịu khó lắm em ở vùng nào em ở yên thành ạ yên thành hả dạ anh về yên thành nhiều lần lắm rồi gái yên thành dễ thương lắm người yên thành anh biết mà anh đi cả nước à. luôn chỗ nào anh cũng nói vậy hết trơn <laughs> anh bên đây á cũng ờ, thật thà anh nhìn mặt anh biết kinh nghiệm mà mấy cái người mà mặt giống giống anh á ai cũng trời ơi. thế cần tiền bạc mình quản lý hay giao cho ảnh gì không trong gia đình thì tài chính người vợ giữ sẽ tốt hơn còn đi ra đường thì à, em sẽ để cho chồng thoải mái chi tiêu chồng em mỗi tháng nộp cho em 10 triệu nè lấy ra được bao nhiêu thì anh có thể lấy từ 4 ờ, đến 5 triệu cũng được ạ Trời nhiều vậy em Vậy được á Dạ tất vậy là dạ. thua rồi Ôi, 10 triệu mà đang xài riêng tháng triệu đưa 10 triệu thu được 4 triệu <laughs> Cái này lại rất là Cái nhiều khi mấy bà đưa 10 triệu lấy không ra triệu nào được á Bạn trai ờ, đi với ai? Dạ em đi với mẹ với gì vậy Ồ có mẹ đây hả? Hay quá Xe bộ thì thấy được rồi đó Xe bộ <laughs> à, Với lại ờ, con cô thì nói chung là cũng rất là thật thà Ờ, nói sao là hiểu vậy không không có nhạy về tâm lý phụ nữ ha cho nên nó là cái gì là nói thẳng thả nói thẳng vậy đó thấy là quê ở nghệ an như vậy là có gia đình ở đây không hay là à, à, con vô đây một mình bố mẹ thì ở quê hết ạ ở nghệ ở an thì nó không? dạ đúng rồi thấy uh, xa quá à lại đi xe xe dữ lắm <laughs> thì uh, máy bay ra vinh có có một dạ. tiếng hồ à tới Vinh rồi tới Vinh đi thêm 60 cây số nữa tới Yên Thành cũng không xa lắm đâu không thì bây giờ nói chung là do hai đứa thôi à dạ. Đã, dạ, à nếu gì thì mình cũng phải cố gắng khắc phục vậy Dâu thôi xin lắm ma. rồi dạ cảm ơn cô mình mình có đi với ai không Dạ em đi với gì em ạ à, Nói về cháu của em thì à, từ nhỏ đến lớn là đi học Học rất giỏi Học à, đại học cũng 5 năm liền học bổng lận Dì thấy bạn trai bên này cũng hiền cũng thật thà Dạ cảm ơn gì. Rồi bây giờ cho hai trẻ gặp mặt Quan trọng là hai bạn hết Kéo màn lên tặng em anh. thấy em thế nào ạ có giống như trong tưởng tượng của anh không thì nói chung về ngoại hình thì có hơn tưởng tượng à cái nhìn đầu tiên thì sao ạ thì ờ, thấy anh em thấy ấy anh thấy <laughs> thì ngoại hình thì cũng hơn mong đợi rồi tính cách thì anh, anh thấy cũng nhu mì cũng được không nóng tính nhìn các bạn không nóng tính mà <laughs> em thì thẳng tính thôi còn nóng thì em không nóng đâu ví dụ bạn bạn nam mà nóng thì thôi em bỏ đi nơi khác à anh có thích chạy con không ạ anh thích à chị con cũng thích anh lắm anh đi chơi anh thấy vui lắm <laughs> dạ thì sau này nếu, nếu mà mình quen nhau rồi thì một tuần em muốn thích đi chơi bao nhiêu lần nữa em thì thường được rảnh thứ bảy chủ nhật còn ngày trong tuần thì thường à, buổi tối thì em có đi học nữa đi làm về thì em mệt em cũng không muốn đi đâu đâu anh nam nói một câu gì tình cảm đi thì à, hôm nay à, lên chương trình này thì gặp em anh rất là vui anh muốn là cái niềm vui này nó sẽ có thêm rất nhiều lần nữa hợp không hợp không à nói gì về nói gì gì chào gì vài câu trước đi về đàn trai chào gì, đó dạ chào gì thống rất hiền rất ngoan và nhiều khi hả nói chung là hiền quá cũng dễ bị bắt nạt cho nên hả cháu cũng đừng bắt nạt cháu gì <laughs> dạ cái đó thì chị an tâm gì tại con thì à, cũng à, không có dữ lắm gì con ở trong ty cũng thường à, hay nhìn nhìn, nhìn mọi người <laughs> vậy thì được ông này nó chính ghê luôn vậy mới ế chị ờ vậy mới ế đúng rồi bỏ tay ra sau đi để tay đi bấm đi bạn suy nghĩ thật kỹ nha nãy giờ chúng ta cũng đã trao đổi được ít phút và cũng hiểu nhau được phần nào gì vậy muốn Ủa? vợ lắm rồi lậu Ủa sao vậy Tiến Vậy là phạm lực rồi đó, là ờ. tôi rồi đó <laughs> Một Hai Ba mày hả trời ơi nôn quá đã tính sớm đi ủa ai kêu nắm tay vậy em tự xử vậy em tự xử tự bấm tự nắm tay luôn vậy đó hả sao nắm thấy sao hả nghệ an với sài gòn thấy nó gần nhau không cái tình cái quê nó không gần quan trọng mà người gần là được bạn gái cười tươi quá nha này hợp rồi nha giống giống nhau dễ cưới sớm lắm mà không con cái thôi em thấy bạn nó run lắm không sao không sao này mày bên này đi ôm thì ôm tay chứ không ôm con gấu chi né là kỳ ừ, có làm lại không nghe hay là làm lại có làm lại không làm lại đi không có làm lại không nữa đọc cái hẹn hò ờ